gió mưa ngày yêu đương khó quá cần chạy ở đây sát vai trời một người luôn yêu em nhớ chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn chỉ đâu nói em yêu anh vòng và sóng gió phủ đầu đời đâu có như mơ tình yêu có duyên thì tương tình duyên không phải là dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này